cho thuê nhà cấp 4 tại quận 7 giá rẻ, căn nhà tại mặt tiền hẻm 1041 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, điểm tiếp giáp với chân cầu Rạch Ông. Chỉ cách quận 8 một cây cầu. Thông với khu dân cư Him Lam, gần siêu thị Lotte Mart, gần chợ, gần trường học, nhà ở vị trí trung tâm, dễ dàng di chuyển nhanh sang các quận lân cận. Nhà rộng 40 m 2 Trần cao ráo sạch sẽ thông thoáng từ Trần Xuân soạn vào nhà khoảng 50 mét. Xe hơi chạy tới nhà tận cửa. Nhà có trang bị sẵn máy lạnh, gồm một phòng khách, một phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh đầy đủ. Khu an ninh, yên tĩnh. Thích hợp cho gia đình hoặc nhóm bạn ở. Giá chỉ 6.5 triệu đồng một tháng, liên hệ 0909908832 để biết thêm chi tiết.